xa tuyết rơi bên khung cửa sổ lệ ta rơi lòng ta đau thừa cô đơn quá dâu dầu tìm men say chỉ mong sẽ yên ra đất trời ngàn bình dư đừng nào với tổn thương bấy lâu nguyện thân trái một đời bóng có góc trời mở xa gió mưa trắng màn với kiếp này chẳng một mình giật lệ ta sẽ chẳng rơi một lần đời sau đưa đời âu gặp gành mưa gió đưa đời người chợt nhận ra tuyết rơi bên khung cửa sổ lệ ta rơi lòng ta đau thừa cô đơn quá dư sầu tình bên say chỉ mong sẽ in lòng sân đất trời ngàn dù đừng nào với tổn thương bấy lâu nguyện thân trai một đời bóng qua góc trời mờ xa gió mưa trắng bàn thôi kiếp này chỉ một mình giật lệ ta sẽ chẳng rơi một lần mình đất trời ngàn bình sự đừng nào với tổn thương bấy yêu nguyện thân trái một đời mong có góc trời mở xa gió mưa trắng mang thôi kiếp này chẳng một mình giật lệ ta sẽ chẳng rơi một lần trọn cuộc đời một mình tôi vẫn về đâu